Chào mừng các bạn đến video thứ hai mình Nguyễn giới thiệu cái module cực kỳ cực kỳ quan trọng của cái dàn phi thuyền Apollo 7004 nha các bạn. Đây là cái module rất là khó tập và rất là nhiều tính năng mà cũng là điều để à, chia sẻ với các bạn. Thì à, căn bản các bạn có thể theo dõi cái bức hình đây nè. Là nó mô phỏng hết tất cả những tính năng bài tập có thể tập được trên máy này. Wow. Nha, yeah, nó là bạn nếu bạn quên thì bạn coi ở đây. Còn bây giờ là Duy mình sẽ chỉ bạn cách sử dụng cái module này. Nó khá là khó chịu đầu tiên cái module này có tên là đẩy ngực đẩy vai và kéo lưng thì chúng ta sẽ có nhiều cách đẩy ngực đẩy vai và kéo lưng trên máy này nhưng mà đẩy sao cho đẹp đây thầy thấy thấy con được không đầu tiên mà chịu khó nhìn bên đây nè giờ giải thích cho bạn thấy nè tôi thấy chữ solder chữ chest chữ micro chữ uh, chữ inline không tức là bây giờ á, là ví dụ như cái lỗ để chọn chỗ nào là tập đó ví dụ lỗ này chọn chữ chest nè thì là bạn đang tập chest còn lỗ này chọn cái solder bạn đang tập tập solder và Duy Nguyễn bây giờ chỉnh về tập tập chép tập chép nó có ba lỗ Duy Nguyễn chọn lỗ nhỏ nhất để cho nó căng nhất ok đó mà nó nhớ căng thì khó tập nặng như thế à rồi à, đó là chỉnh lỗ để tập ngực và cái ghế dưới đây đây cái ghế này đây chỉnh ghế cao thấp phải hiểu chưa đó cao thấp cho nó vừa tay rồi bây giờ mình đẩy mình cầm cũng đòi cầm đâu đó cầm chuyện này nó quan trọng mấy bạn đó thấy chưa thấy chỉnh vô nó thấp nó, nó căng ghê chưa ra nổi đâu nhưng mà làm sao nó vô được như vậy phải có chiêu các bạn chỉ cho BT nó không biết đâu BT nó ngồi nó ăn rồi nó tập đi quay không sao biết chơi mấy này rồi đầu tiên chúng ta đứng không ngồi nha các bạn đứng đứng dùng cái mông mình hay ẩy một cái hơi bựa chút thôi nha nè không còn nếu bạn làm được nổi thì bạn chỉnh qua lỗ thứ hai là nó nó nó không sâu vậy đó không đẩy mà sâu vậy nó mới vô nè nó, nó vô rồi chưa bây giờ chưa mà điều đặc biệt là cái ghế đằng sau nó phi quay nha cái ghế đằng sau lưng gì á nó đang phi quay đó là ngang nha các bạn còn ngực trên nữa <laughs> nè lên đây ngang nha ok rồi vô vô vô đã đã đã rồi được trên tập sau đây được trên nè chỉnh vào cái chỗ inline ồ cái này hơi khó nè inline vừa vừa theo trên mà inline giữ giữ nó ra sau đơ nha các bạn đó nó nên chúng ta chỉnh qua cái inline vừa vừa thôi đó inline inline mức này thôi đó. tập được trên nhưng mà chưa cái ghế này nữa nè ông nội nữa nè đó ông nội này đi coi nha tức là ghế này lăn đờ đờ đờ đờ đờ đờ đó không phải ghế hư nha vô đừng mép ghế hư nha mấy cha cái vô mép ghế gì mới lắp hư rồi rồi bên đây cũng vậy nè thấy không cái gì like không nè inline nè chọt vô inline cũng nó khó lắm mà rồi ở cái inline không phải ghế hư nha, <laughs> rồi vô đẩy vô đẩy inline thì ngồi ngoài không ngồi trong vô ha đó ngồi giờ đó đó ờ. ừ nốt lưng lại đó đẩy không ờ. cái tay hơi xéo xéo lên được rồi không dừng lai á ở trên à, ok rồi bây giờ vai để sao vai chua lắm giỡn đâu vai tập khó lắm bạn vai sau đơ ra lỗ ngoài đây luôn rồi chờ cà giờ đó vai sau đơ cho ra lỗ ngoài đây xong ở dưới đây cũng phải chỉnh về sau đơ hai cái chỗ chỉnh này là phải là là là, là, là giống nhau nha rồi sau đơ mày sau đơ về sau tập đố bài tập được sau đơ này tập coi để hả nặng cho trời kỳ vậy sau đơ kỳ vậy không nên đừng lúc nào cũng ngồi mấy đừng lúc nào cũng ngồi đứng đi đó nó chế rồi đứng giữa mông đây nè đúng không rồi vô sau đơn nha đây cũng được cũng chơi đậu rồi cái sau đơn này khó nha Ủa, nó nặng quá vậy à. À. À. Tại sao nó vô lắm bạn ơi Nó vô dây trước quá trời luôn á Nãy giờ mình đi khu này mình đi cho hết nha Đi hết khu này mình đi khu khác nha các bạn Rồi vô Nãy giờ là cơ chế ngực Bây giờ mình chuyển qua tập lưng Lưng nè, lưng nè, lưng nè, nhìn nè, nhìn, nhìn Thấy ở đây có chữ rô không? Ở bên thằng kia đó có chữ mít rô nữa mà sao ra trời ở cái thằng lắp máy ủa ngoại nợ máy đấy mà mẹ rồi thì người ta đứng ở ngoài ta chỉnh đi ông nội giữ cho nó vui thôi đứng ngoài ta chỉnh đi ai chiêu chui nó chi đó này về bình thường này này về bình thường rồi ok thôi vậy đi rồi kéo cầm động nữa đó giờ không chỉ chỗ cầm nữa nha rồi kéo à, vô không đó nhưng mà vậy như vậy á thì cái răng nè bằng tập như vậy á thì cái răng vô đó nó nó chưa căng là hết về lưng nè nó chưa được căng lắm thì tùy bạn thôi mà thích tập bạn tập tôi tập như này à, tập như này nhìn nó bao gai chỉ có mình mình mình dám tập thôi đó căng chưa căng chưa kéo thấy căng rồi không nè không sợ tập về đi quay cần gì không nói mà chung bằng tập sao đựng hư máy của tôi là đúng hết á không cầm dày còn đạt thì nó kêu uh, chỉnh này ra cho nó tựa lưng ok rồi nó nó chỉnh này cho nó tựa lưng nó, nó dạng nó thích tựa lưng kệ nó đi ừ vậy cho nó tựa thằng mạo mà không rồi tựa mỏi quá trời ta à, mỏi quá cái rồi đó vậy là chúng ta đi uh, tập ngực tập lưng tập lưng trên này rồi bây giờ đi qua những cái phần còn lại của cái máy nhiều lắm mà thấy cái lỗ đây chi không cái lỗ nè nó có cái móc bạn muốn tập con khỉ gì khô gì đây cũng được đó tự do mà nặng vậy muốn tập cái gì cũng được hết á tất nhiên này nó nó nó nó không chỉnh được đúng không tập gì được không được không cũng được đúng không rồi tập chuột đúng không không chắc là ảnh tập tay sau được luôn á ép này vô tập cái này tập tay sau được á thôi cái mấy cái bài đó qua đây tức là ở cái module này nó có thêm cái trục này là cái rồng rọc nữa nè thì vào đây bạn tập số bài không phải tập bụng đâu em bụng tập bằng niềm tin rồi đó là một đồng rọc đồng rọc thứ hai là đồng rọc này mà đồng rọc này để cho bạn cây này không biết làm gì ở gì Đúng không để cây này biết làm gì ở gì các bạn rồi tập luôn, đó gọi là tập là tập xô á không tháo cái này ra mở cái máy này tập xô một cách đặc biệt nha không giống như kia nha không giống máy cái xô kia đâu máy này cầm, cầm tay rộng mấy ông người tập cái này mấy ông phải cầm tay rộng nha nhớ cầm tay rộng còn cầm tay hẹp qua cái kia kìa tại cái máy này răng á là cầm tay rộng tốt nhất cầm tay hẹp nó không ra to răng nó không có tốt rộng tập nhẹ thôi kéo xuống lên mày mày giống con cỏ vậy đó à, nó kéo xuống là mày mày có lên kia à? ok ok rồi rồi xong Hoặc là tập về Thử tâm để không không không không không, không có chấn thương đâu ngắn cái răng ngắn ngủng à đó ok bây giờ đó đó ok vậy là xong cây trên chưa không cây trên rồi tập được nhiều bài lắm tháo này ra muốn tập cái gì đó tập mà nó nhiều lắm quý vị ơi đó nó nhiều lắm nha rồi gắn lại vô chuột sao đâu đâu đâu ừ, ok đó tất nhiên cái này thì nó bị giới hạn ở đây nó bị giới hạn bởi cái này thì bằng cái răng bà không không không sâu được bà đứng đây ra ờ ừ, đứng đây được nè nhưng mà nó khó qua bên kia cũng được nhé tức là nó có thêm này minh họa thôi rồi nhưng mà cái bài mà này không phải là minh họa cái này minh họa này nè minh họa này nè đúng không bóng nghe cảm giác cao cao lên bạn ví dụ bạn bị trường hợp mà dính tới đây dính cái răng đó chỉnh giác cao cao lên nè cảm giác cao cao lên vậy ngồi kỹ rồi đó nó bị giới hạn bạn á Tôi tập 4 nha nhưng mà nguyên tắc của mình là bóp trên xong phải bóp dưới nó mới phê thì bây giờ mình phải ở dưới nó còn cái nữa kìa ổn này tập được đóng luôn á tập gì bữa đó tập ra tập à nhưng mà có những bài nó được đủ răng như vậy không đủ răng cho giới hạn của máy nha các bạn Nó ngon không bộ Chuột ngon á Theo tôi chuột này ngon hơn chuột này Nó có hai chuột nha Một là cái tập chuột này tôi thấy rất trơn Còn cái tập chuột này nè Là nó bằng nha các bạn Cái tập chuột nó không bằng Tiền luôn vô thử đi Đó Không bằng thì bạn có thể gắn cái, cái dây vô cũng tập gì đó tập bạn gắn cái cây kia cũng tập trong gòn một tay cũng được nó cái cây kia cây kia gòn một tay thử cái răng đủ này không rất thì ok nhưng mà này được không ô đang ngon nè đó ô mà thích bài này lắm nha Thấy không không ngon á Thấy không up right rồi qua đây gắn thử rồi được không này sao ta trục này cũng được ok rồi thôi thì à, nói chung á thì à, có rất nhiều bài tập nhưng mà duy đã giới thiệu cho các bạn cách chỉnh của cái máy này ở những cái vị trí này nè một là cái ghế hai là cái này nè ba là cái càng này nè đó để chúng ta tập được những hai những cái bài tập chính của cái máy này đó là đẩy ngực đẩy vai kéo xô và kéo lưng còn những cái những cái bài tập khác á thì nó không đặc trưng cho cái module này nhưng mà nó là một tiện ích nó làm thêm cho các bạn để có thể ờ, tập ờ, ở ở nhà còn đây là phòng gym thì có rất nhiều máy và nhiều bài để tập thì duy chỉ giới thiệu là những cái chính và các bạn có thể theo dõi tấm hình này rất là quan trọng cho bạn tấm hình bên đây là, là là cái guideline để cho các bạn tập được những cái bài tất nhiên có những cái bài à, sai ben này sai biết gì đó thì nói chung á thì á gì không có hướng dẫn ở đây nào không đá chân cho nữ gì đó quá trời đây đó cái điều quan trọng nha rồi hy vọng anh em à, yêu thích máy này bye bye và hẹn gặp lại phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam GPT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder